bắt quả tang cái gì ủa cái này là cái máy mà tôi mới vừa xây ra chứ có làm cái gì xấu xa đâu mà bắt quả tang trời ơi mọi người biết cái này là cái gì không cái gì cái gì mà mới vừa xây trời ơi nhìn mấy cái này là mấy cái người nguy hiểm này em tính làm gì em ờ, cái gì mà xương xương sỏ vậy là gì mà cơ thể con người dưới đây à? trời ơi mình làm cái gì đây <laughs> trời học cái giật đúng không đây đây đây xin giới thiệu với mọi người đây chính là một cái máy cưa ở trong minecraft mà tôi mới vừa sáng chế được được gọi là máy cưa kim cương chuyên dùng để cưa những con quái vật ở trong minecraft này ghê không trời ơi ông ơi ông lừa ai chứ ông lừa ba chị em tôi để để biết lừa ai không vậy trời ơi cái mày cấu gì đúng chị em trời ơi mọi người là xem thường cái máy này của tôi rồi đây đây ở chỗ này nè tôi có để một con heo ở đây nè đây để tôi test cho mọi người xem nha đầu tiên nè tôi sẽ lấy con heo này ra tôi dẫn nó qua bên đây mọi người qua đây nè đây ở bên này á của tôi á là một cái băng truyền mọi người thấy không giống như bọn mình đi ăn chi chi gì đó ừ bọn mình sẽ bỏ con heo lên trên đây con heo leo lên mày leo lên Ôi, trời cái con heo này leo lên heo ai à, cứu cứu cứu cứu tôi dây đánh tôi xuống đánh đánh xuống trời ơi may quá xém nữa là mình biến thành con heo luôn các bạn ơi xém nữa mình bị cưa luôn rồi giật hết cả mình trời ơi bây giờ sao bỏ con heo được ta mình phải có cái cầu thang có ai có có, có, có cầu thang không cho tôi đây là heo đây heo tôi đó trời ơi ông thí nghiệm mà ông gạt bắt phải chân này nổi tôi nổi tại vì con heo này mập ờ. quá tôi khinh nó không nổi đây tôi đẩy heo lên không có rồi đẩy heo vô rồi con heo nó đã bị trôi trong cái máy nè bạn thấy không đó nó đi vô cái máy nè rồi ok bây giờ chúng ta sẽ qua bên đây và chúng ta sẽ thấy được điều bất ngờ rồi mọi người qua bên đây là mọi người sẽ thấy một cái điều vô cùng bất ngờ luôn rồi nha con heo đã bị bỏ trong máy cưa và sau đó thịt của nó sẽ chạy ra ngoài đây đó thấy không có cả xương của con heo nữa nè đó trời ơi vậy là cái máy là thịt thối ạ Trời ơi Simmy sai rồi nha Cái máy cưa này của tôi á Không phải là chỉ dùng để cưa thịt heo đâu nha Tôi đâu có bán thịt heo đâu mà mua cái máy cưa thịt heo làm gì Cái máy cưa này của tôi á Được đặt tên á là máy cưa kim cương Tại sao nó lại có cái tên như vậy Là bởi vì á cái máy cưa này nó rất là mạnh luôn Và nó có thể cưa được những con quái vật ở trong Minecraft Đó nghe hấp dẫn không Cưa hết tất cả quái vật trong Minecraft luôn à? Đúng rồi đó Con cưa được không? Con to cưa được không? Trời ơi, rồng Ender hay con gì cũng cưa được hết luôn á Thì bây giờ có ai muốn đi theo tôi không? Khoan khoan khoan Hả? Nhưng mà nếu mà muốn bỏ vào đây thì chúng ta phải đi bắt nó hả? Đúng rồi, bây giờ bọn em là sẽ à, lập đội ra để đi, đi, đi bắt mấy con quái vật đó đem về nè đó. Nhưng mà à. hôm nay tiếc ghê không có ông nào con trai Siro, Mr. Dịch hay Kairon không có trong đây rồi cho nên chị em đi chung với tôi không? Ok, đi thôi. Yo. À, <laughs> hình như nhà chị vẫn còn nhiều việc á. Đi đi nha. Ủa? người ờ, đến là mọi người về thì kêu chị nhanh à, còn giờ. À môi môi. Chạy việc nhiều việc nhà nhiều việc nhà Trời ơi thiệt luôn á cái bà này thiệt luôn các bạn. Nhát can ừ. ơi là nhát can luôn á. Thôi không sao bây giờ dù gì thì bọn mình cũng có ba người rồi ba người thì cũng đủ để tiêu diệt bọn quái vật rồi bạn ơi. Ai ok. Ừ. Vậy thì bây giờ biệt đội ờ, của, của chúng ta chúng ta đặt tên là gì vậy ta? Biệt đội săn quái vật đi. Ok biệt đội săn quái vật của chúng ta sẽ cùng nhau đi bắt những con quái vật đầu tiên để bỏ vào trong cái máy cưa này cưa thử nha các bạn bạn nha Rồi ok và bây giờ chúng ta chúng nhau chuẩn bị Bắt đầu Đi thôi Let's go Rồi ok bạn ơi Thì bây giờ bọn mình cũng đã chuẩn bị xong những cái món vũ khí của bọn mình Để tiêu diệt mấy con quái vật nè các bạn Đó ok bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau đi kiếm những con quái vật đầu tiên nha các bạn nha Để xem coi Ui ôi, mọi, mọi, mọi, mọi người mọi người bên này bên đây bên đây ui tôi thấy con gì nè Ô, cái con này là là là cái con gì trong trong anime sim cái con gì sim? Jasmine, Jasmine ok trời được được được Ui. mình sẽ thử bắt cái con này và cưa nó ra thử coi bên trong nó có cái gì nha bạn nha được rồi Ủa? ơi tiến lên Ui. được luôn hả ghê vậy được chứ được chứ đây đây bây giờ bây giờ bọn mình sẽ phải rồi, tấn công nó hiểu không quay dancer man quay đây đây quay phun lửa đó mọi người phun phun lửa đó bắn nó đi mọi người quay, dancer man hả ui, ui, ui, ghê vậy ghê vậy dancer man này là nó có sức mạnh điện nữa bạn ơi sammy ui rồi trời ơi sammy bị tiêu diệt rồi bạn ơi giờ cái con chó này đứng lại ôi ôi bùng bùng bùng ôi sim ơi cẩn thận nha sim cẩn thận nha bây giờ á ui trời ơi mấy mấy bạn ơi cái con chó sammy này nó có sức mạnh sức mạnh điện các bạn ơi nó mạnh ơi là mạnh luôn á trời ui mày mày mày Gentleman Gentleman Simmy Trời rồi xong Simmy bị tiêu diệt luôn rồi các bạn ơi Simmy có kim cương nè Hoa lụm Mình mượn nha Ok Này Gentleman đã đứng lại ui cái súng này hết đạn rồi cái súng này hết đạn rồi ui, ui chancerman nè à, chancerman nè à. đứa này ui, ui, ui, trời, trời, trời, trời mấy bạn ơi cái con chancerman này nó mạnh quá mấy bạn ơi mình bắn mãi không được nó nè mày mày chancerman Enderman Ôi ôi cái con trên trên trên Enderman này nó nó có sức mạnh rồi là bắn ra cái tia điện nữa bạn. Trời ơi trời sợ thật sự luôn á. Enderman, Enderman. Không được rồi bạn ơi, mình cứ đánh nhau với đó kiểu này là không được rồi. Cái con này á nó không có sợ lửa bạn ơi. À, à đúng rồi, mình mình có cách rồi. Bây giờ mình sẽ chui ra đây mình mình núp trong đây nha bạn nha. Ok, mình sẽ núp ở trong đây nè rồi mình chờ nó tới. Ok, mình sẽ lấy một cái bình thuốc mù nè. À, à, nó đang tới nó đang tới bạn ơi kìa kìa nó đang đứng ở bên kia kìa ok mình sẽ chờ nó vô hôm nay sau đó mình sẽ chọi thuốc nó nha bạn rồi một hai ba chọi nè chọi nè chọi nè ôi ôi ôi trời không không biết nó có bị gì không trời ờ, sợ quá ôi, ui nó bị mù rồi bạn ơi yes nó bị mù rồi bị mù rồi bây giờ mình sẽ nhào cho mình đánh nó ui, mày, mày, mày, mày, chạy đâu chạy đâu hả chancerman chạy đâu hả chancerman con này nó bị mù nhưng mà chạy nhanh các bạn ơi nó lạng lách quá lạng lách quá trời nè mày, mày, mày ơi mày che sơ mày nè <laughs> Yes, mình tiêu diệt được nó rồi các bạn ơi Yes, ok Bây giờ á, cái con này, chọn cái con này trong trong người nó nhiều đồ như vậy trời Đâu rồi, đâu rồi, để mình tìm cái quả trứng của nó coi Ờ, à, đây rồi, đây rồi, đây rồi Đây, mình đã tìm thấy được quả trứng của nó rồi các bạn ơi Đó, yes sure Vậy là coi như mình đã thuần phục được nó nha các bạn nha Bắt được con Chessman này nè Ok, bây giờ mình sẽ bỏ vô lại quả trứng nè Rồi, bây giờ mình sẽ đem nó về để mình cưa nó ra thử coi bên trong của nó có gì nha các bạn nha Trời ơi, hội chim bị đánh chết queo hết trơn rồi Từ từ để tôi về tôi tìm hội chị thì tôi kêu hội chị ra phụ tôi cưới con Chancerman này ra coi bên trong nó có gì nha bạn ok let's go đi thôi ê trời mấy bạn ơi mệt muốn chết luôn á cuối cùng thì mình cũng đã bắt được con Chancerman rồi nhưng mà hội chị bị tiêu diệt hết trơn thôi <laughs> không sao không sao bây giờ cũng bắt được nó rồi ok bạn ơi bây giờ mình sẽ thả thử con Chancerman vào trong cái máy cưa chúng ta để cưa ra coi bên trong của nó có gì nha bạn nha chị em sẵn sàng chưa em sẵn rồi sẵn sàng rồi đúng không ok cưa, máy cưa lạ ha rồi đây coi nè bây giờ mình sẽ để Chancerman vô nè đó là nó sẽ đi vô trong cái máy cưa chúng ta nè bạn đó nó đang đi vô thấy không ê mọi người hình như là nó đang không muốn vô hay sao mọi người nó cố gắng nó chạy ra kìa trời ơi nhưng mà chạy làm sao được đi vô đi mày đi vô trong tạm biệt nha ok tạm biệt bạn nha rồi ok vô trong rồi rồi bây giờ mình sẽ qua bên đây và chờ coi nó sẽ ra được cái món gì từ trong cái máy cưa chúng ta nha rồi để coi coi nó có rơi ra cái món đồ gì ở trong cái máy cưa của mình sau khi cái con ừ. bị cưa ra không nha các bạn nha để coi coi ui à. ui mọi người nhìn nè nó rơi ra nè ui có cái có cái đầu có bộ xương trời có đôi giày nè ui rồi còn gì nữa trời trời sao nhiều đồ quá vậy ui có cái máy cưa nè mọi người ui một cái trái tim ủa ủa rồi cái con gì đây ủa, ủa sim ơi cái con này là con gì à sim hả à hình như là con chó Vegeta Ủa là cái con mà ở trong cái anime hả Wow trời rồi. ơi bạn ơi Không ngờ Gọi là trong người của gọi là Chanserman á Trời ơi không ngờ rằng là Chanserman lại là rơi ra nhiều đồ như vậy luôn các bạn Đâu để mình xem coi nha Đầu tiên á ở đây là chúng ta có thể thấy là có cái đầu của Chanserman nè Ủa hình như Chanserman á ở trong chuyện thì vẫn là con người nhưng mà bị biến thành người người người người cưa đúng không rồi à, rồi tiếp theo nữa là có bộ xương nữa bạn Trời ơi cơ thiệt sự luôn á Có cái áo giáp nè Có đôi giày nè Và có thêm cái này Cái này tôi nghĩ là cái này chắc là cái răng răng của con Chancerman đó mọi người Cái răng nhọn nhọn của nó mọi người Trời ơi đúng rồi à. đó Còn ở đây là chúng ta có thêm một cái máy cưa nữa Đúng rồi Chancerman là phải có máy cưa đúng không các bạn À trời ơi Quá trời đồ luôn bạn ơi à. Xịn thật sự luôn á trời Ủa rồi, rồi hồi, hồi nãy hình như là tôi thấy là có trái tim này Với lại cái con chó nữa thì phải Để, để mình xem coi cái con nó chui vô trong đây lại rồi Cái con chó này nó sợ người quá nó chui vô đây lại các bạn ơi Đi đây à, nhanh lên à có thêm cái con chó mà có cái lưỡi cưa trên đầu ra bạn trội lại sợ luôn á và có thêm một trái tim nữa đúng rồi dù gì thì Chancerman cũng từng là con người cho nên là cũng phải có trái tim giống như người bình thường đúng không các bạn đó hợp lý hợp lý yes vậy là bây giờ chúng ta cũng đã biết được trong người của quỷ cưa Chancerman đã có những gì rồi ok quá là hấp dẫn luôn mọi người thấy thú vị không mọi người thú vị thú vị đúng không dạ được rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm những con quái vật khác và bỏ nó vô máy cưa xem nó sẽ ra được cái gì nữa nha các bạn nha ok rồi Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau Đi thôi nào Let's go Rồi ok bạn ơi Và bây giờ để tìm ra con quái vật tiếp theo á Thì bọn mình đã quyết định là sẽ lên trên núi để đi kiếm nha bạn nha Để coi quanh đây có con quái vật nào không ta Ui, ui. Núi Mọi người mọi người Mọi người mọi người coi bên đây nè Coi bên đây nè Có con quái vật gì nè mọi người Ủa Ui con này quen quen lắm nha Cái con này là con gì hả Ủa Đây là quái vật gọi là Halloween SE mà Ủa Cái gì quái vật hero team é te ủa từ từ tôi xem coi ừ ha con này nó có màu của hero team nè bạn rồi nó có cái đầu của Kyron, Sim với Sam nè Ủa, cái gì kỳ vậy? Ừ, con quái vật gì sẽ ghê vậy? Trời ơi trời, ok cái con này được đó nha Bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau tiêu diệt thử con này coi để coi nó rê được cái gì nha mọi người Ok, được rồi Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau Đi ở nào, let's go Ok, xuống đây, xuống đây Từ từ xíu, từ từ xíu, từ từ xíu Bình tĩnh, từ từ, đừng có bắn đó dạ. Mình mình phải lại gần, mình xem thử, hiểu không? Này Trời ơi, gói giật mà không xem thử là sao vậy Đúng rồi, mình sẽ phải lại, mình review chứ Trời, mình là youtuber, phải review chứ Từ để coi coi con quái vật này Hình như nó không muốn tấn công bọn mình hay sao bạn ơi Nhìn nó vô dạ, hại quá à ờ. ờ, không biết nó có cái gì ông ta, nó có gì đặc biệt không Tôi thử chào câu đi Để tôi lại tôi xem thử coi, tôi lại gần tôi xem coi nó có gì không Ờ, để tôi quýnh thử coi Ủa sao nó đứng im vậy Ê, ê, oh my god ơi cái gì vậy Ô, nó bị cháy rồi Ô. nó dụ mình nó dụ mình trời ơi mấy bạn ơi cái con này có thể tạo được lửa kìa các bạn sợ thiệt sự luôn á một cơn bão bằng lửa luôn ok từ tấn công đi mọi người mày mày mày mày, mày ờ, quái giật e đầu tim ui mọi người cẩn thận mọi người cẩn thận mọi người cẩn thận cái chân á ôi trời ơi trời ơi lửa chết rồi bạn ơi chết rồi bạn ơi cái con này nó tạo được nguyên một cái biển lửa luôn ghê thiệt sự luôn á như vậy là không được rồi vũ khí của mình là lửa thì sẽ không làm gì được nó hết trơn á dùng luôn ok mình sẽ dùng à, gọi là cái máy bắn à, cái máy bắn pháo của mình nè ok mọi người mọi người tránh ra mọi người tránh ra mọi người tránh ra để để tôi hey, mày hả mày ok nó đây phía dưới đây dưới ở đâu rồi ở đâu rồi ui ui ô mọi người có chân mọi người có chân chạy qua đây nhanh lên mọi người ơi có chân ôi trời ơi đốt nè đốt tụi mình nè sợ quá sợ quá đây để tôi để tôi tôi mày hả mày ui ui ui ui ui mày ơi ui trời ơi cái con này nó né hơn được hết đạn của mình rồi bạn ơi sợ quá à mọi người ơi chạy nhanh mọi người ơi nó đang qua kìa mọi người dạ, nó đang qua kìa dùng dùng là dơ sống thân lửa đang quánh tụi bên trời ơi dạ. cái con này ghê quá nó tạo được nguyên cái biển lửa luôn sợ quá à chết rồi chết rồi từ từ từ giờ sao xì xì em xì xì em nhanh nhanh để để để không để không không còn vẫn còn hai viên đạn huy mày mày ui ở đâu rồi ở đâu rồi ờ nó nó lọt xuống ờ nó lọt xuống hố rồi kìa ơ nhưng mà nhưng mà xung quanh nó tàn là lửa không à làm sao bọn mình xuống đánh nhau với nó được chết rồi ơi chết rồi bây giờ phải làm sao đây để để để, để tôi xem cái con này là nó là lửa cho nên là lửa à lửa thì sẽ sợ nước à rồi rồi, rồi tôi biết rồi rồi bây giờ bọn mình hãy dụ nó nhảy xuống dưới biển nè thì khi mà xuống dưới biển á nó sẽ không dùng được phép thuật của nó thì nó nó nó nó sẽ bị bị bị, bị bọn mình tiêu diệt dễ dàng thôi đúng không mọi người nè đây đây để tôi để tôi để tôi để tôi à, à, à, mọi người mọi người dụ dụ dụ dụ dụ dụ Ui, ui, ui, đây đây chờ chờ nó qua coi chừng nó xả ơi đừng đứng gần nó nó phun lửa bây giờ trời ơi ok nhảy xuống biển nhảy xuống biển nhanh lên nhảy xuống biển ờ nó đang đi theo mình nó đang theo mình nè ôi ờ ờ rồi thử thử dùng phép thuật coi dùng dùng được không trời ơi sao mà dùng được nữa rơi xuống đây sao dùng được nữa ok nó chìm xuống dưới luôn kìa bắn nó đi mọi người bắn nó đi ôi ôi ôi ôi ôi ôi đây đây để tôi tôi sam sam mày tránh ra để tôi dùng cái máy cưa của Man tiêu diệt nó ui mày mày mày mày ui trời mày mày mày ui mọi người có chồng ra nó không dùng được cái được đâu mày mày ui trời ơi bạn ơi yeah vậy là mình đã tiêu diệt được con quái vật để tôi lượm lại à, đồ của nó coi đây đây đây ui cái này là mấy cái phép thuật của nó nè mọi người còn ở bên này là gì đây một cái uh, quả trứng ở à, đây đây cái quả trứng của nó đây rồi yes lượm được quả ờ, trứng của nó rồi ờ, trời ơi tôi mệt quá mọi người ơi chết rồi à. trời ơi từ từ tôi thấy nó có mấy cái quyển sách phép thuật vậy nè tôi dùng thử coi ui à! Ôi, ôi trời cháy tôi luôn rồi trời, trời, trời, trời ơi cái con này ghê thiệt luôn các bạn Nó có cái quyển sách phép thuật tạo ra được nguyên một cái biển lửa luôn Ghê thiệt Ok Vậy là coi như bọn mình cũng đã bắt được cái con quái vật Hero Team đột biến ENE e rồi Bây giờ bọn mình sẽ đem về và cắt nó ra thử coi bên trong nó có gì nha Ok đi thôi Rồi ok bạn ơi Và cuối cùng thì bọn mình cũng đã tiêu diệt được con quái vật uh, à, Hero Team ENE bây giờ bọn mình sẽ thử bỏ vô cái máy này để coi coi nó sẽ ra được cái món đồ gì nha mình hồi hộp quá mấy bạn ơi cái con này hơi bị lạ luôn á ok bỏ vô thử nè bỏ vô Ôi, trời ơi cái con này to quá à cái con này to quá không biết nó có chui vô được không trời tôi không biết nữa à được được được được được được được nó chui vô được nha chui vô được nha trời ơi cái máy cưa của tôi là phải cưa được hết chứ đó ok vô nè rồi bây giờ mình sẽ qua bên đây xem thử coi nó ra được món đồ gì nha bạn nha mình sẽ chui đây mình đứng luôn để mình chờ cái món đồ ra trời hồi hộp quá quá để coi nó ra được cái gì đây ủa nó ra gì đây block màu xanh dương block màu vàng à. ủa cái này là gì ạ à nó ra được màu sắc của hero team mấy bạn ơi rồi nó ra thêm ui trời có mấy cái bộ xương nữa kìa trời ơi trời ui. mấy chục bộ xương Ủa, rồi trái tim. tim ủa sao có đến tận ba trái tim luôn vậy cái gì ghê vậy trời ơi để để, để tôi ờ, làm cho coi cái vật này to mà ok để coi cái còn gì nữa ông ta để xem thử coi wow cái con này là nó hơi bị đặc biệt nha bạn nha bởi vì nó là hero team kết hợp lại với nhau cho nên là nó có rất là nhiều đồ luôn từ từ để coi xem cái còn gì nữa nè ô ui có thêm có, cái có cái gì đây à cái à, đầu xương các bạn ơi trời ơi à, để, để tôi lụm vô nè rồi ok, bây giờ mình sẽ tổng kết lại coi nó có cái gì nha Để xem coi Đầu tiên á là nó có những khối len màu của Hero Team nữa bạn Nói chung là ở đây là có tất cả màu sắc của Hero Team luôn nè các bạn ơi Đó, rồi sau đó là nó có được thêm ba trái tim luôn nha các bạn nha Ừ đúng rồi, bởi vì cái con này có đến tận ba cái đầu nên là có ba trái tim Ủa gì kỳ ta Đáng lẽ là nó phải có đến tận 8 trái tim lần chứ Tại vì Hero Team có đến tận 8 người lận mà đúng không các bạn Trời ơi, con quái vật này là vậy là không phải là Hero Team rồi Tiếp theo nữa là nó có đến tận ba bộ xương luôn nha các bạn nha Trời ơi, ghê thiệt sự luôn á à, ok ba cái xương sườn nha và cái con này như bạn hồi nãy bạn thấy á là nó có đến tận ba cái đầu lận cho nên nó có thêm ba cái đầu xương nha bạn ơi ghê thiệt sự luôn á trời được rồi ok nói chung là cái con này á tôi thấy là nó không có cái gì à, gọi là quý giá hết trơn á buồn thiệt sự ví dụ như Chancerman thì có được cái con chó bạn cái con chó mà có cái đầu mà có cái máy cưa mà ừ mình hơi bị thích cái con đó luôn chứ còn cái con này không có gì hết trơn tiếc thiệt sự rồi ok thôi được rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm thêm một con quái vật tiếp theo theo để coi coi nó có gì nha các bạn nha mọi người sẵn sàng chưa sẵn sàng rồi sẵn sàng đúng không được rồi vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi thôi hey, rồi ok bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm con quái vật tiếp theo nha thì cái con quái vật này á mình không biết nó là gì nhưng mà ở đây mình đã chuẩn bị rất là nhiều vũ khí luôn các bạn đây súng nè đó mình chuẩn bị rất là nhiều súng luôn các bạn biết để làm gì không là bởi vì á là mình đã rút kinh nghiệm ở những con quái vật trước những con quái vật trước bọn nó quá mạnh mà dùng kiếm thì sẽ không đánh lại bọn nó chơi mình đã chuẩn bị rất là nhiều súng luôn à <laughs> hoa kỳ này sao thoát được thì đó tôi phải chuẩn bị nhiều súng vậy mới đánh lại bọn nó chứ rồi ok đi tiếp nè để xem coi con quái vật tiếp theo bọn mình sẽ tiêu diệt là con gì đây rồi để coi coi ê ê ủi vậy à, ủi gì đây ủi ủa áo xanh ủa sao con sao sao có khứa xanh đang nằm ngủ ở đây vậy bạn trời chưa ở đây hả trời ơi bạn ơi có khứa xanh đang nằm ngủ chưa ở đây đó bạn ơi mà khoan từ không biết là bên trong người của khứa xanh có gì ha mọi người ơi hay là bây giờ bọn mình thử cắt khứa xanh ra coi bên trong người khứa xanh có gì được không nghe hơi ác rồi mọi người à, ừ đúng rồi ha cái con này đâu phải là quái vật gì đâu trừ khi nào mà nó đánh mình á thì may ra bọn mình mới phải tiêu diệt được nó bạn ơi còn con này thì nó bình thường quá đang nằm ngủ trưa mà tự nhiên mình đem đi cắt nó ra thì tội nghiệp quá bạn ạ à. ôi thôi được rồi vậy bây giờ mình sẽ kiếm một quái vật khác nha bạn nha ok ê ôi ôi vậy ôi à, ờ, trời, trời, trời, hình như từ nãy giờ bọn mình ồn ào quá cho nên là khứa xanh tỉnh giấc rồi mấy bạn ơi ủa ủa vậy hả à? gì trên người của, của khứa xanh xuất hiện gì vậy ui ui Wow cái gì vậy Khô xanh chạy nhanh dữ vậy trời Ôi, ai ai ây da, ây cái gì Ôi, ôi khô xanh tấn công một mình các bạn ơi ai ai ây trời đừng Trời ơi, cái khứa áo xanh này tấn công bọn mình các bạn ơi Trời ơi trời Ôi trời vậy thì không được rồi Vậy thì bây giờ chúng ta có cớ để đánh nhau với khứa áo xanh này các bạn ơi Ok, mọi người tránh ra, mọi người tránh ra Tôi có mang súng, mọi người yên tâm để tôi bắn đó Mày Mày Mày Mày ủa sao nó nhanh vậy tôi bắn không được mọi người ơi ui mày rồi ừ. Ờ, trời ơi nó nhanh quá bạn ơi súng hết đạn mà không trúng được nó nữa ôi không sao đâu không sao yên tâm tôi có mang theo ak ấy da nó bắn tôi nè nó đánh tôi nè mang theo ak rồi bắn ừ. mọi người tránh ra mọi người tránh ra tôi bắn trúng mọi người bây giờ ui chưa sạch hết đạn rồi mọi người tránh ra mọi người đừng lại gần cướp sao rồi xong sammy bị tiêu diệt rồi bạn ơi ủa hình như là mình tiêu diệt sam á bạn tại vì khứa xanh chạy nhanh quá mình bắn trúng sam mấy bạn ơi cái gì bắn tiêu diệt tôi vậy sammy à. tránh tránh tránh tránh tránh tránh ra tránh ra để không mày à mày à ui mày à bây giờ trời ơi nó nhanh quá bạn ơi mày à ông ơi sức mạnh của người chạy nhanh rồi mình không không đòi lại được đâu gì cách khác Trời ơi, sức mạnh của khứa xanh là chạy nhanh cho nên khứa xanh nhanh quá bạn ơi, mình không thể nào bắn trúng được khứa xanh luôn á. Ây cái tên khứa xanh này tức quá mà. Khứa xanh, khứa xanh. Đừng lại ta, tức quá. Để A few moments later. Nếu như bây giờ không đánh được khứa xanh thì mình hẹn nghĩ ra một cái bẫy rồi đó để bắt khứa xanh lại. <laughs> Cái tên khứa xanh này. <laughs> tức quá mà. Được được, để để để để Phong phong sẽ, suy nghĩ ờ phong vô trong làng không kiếm coi trong ở trong cái ngôi làng có gì giúp được mình không khoai tây được ta đâu toàn đồ ăn à, không à chứ có gì đâu ờ. lẽ mệt hay là hay là bây giờ mình lấy đồ ăn cho khứa xanh ăn xong khứa xanh ăn xong no bụng quá chạy không nổi ra vậy cũng nghĩ ra được hả từ từ để tôi kiếm mọi người bình tĩnh từ từ từ từ để tôi suy nghĩ ờ, trong này có gì không Ờ có giáp ngựa Giáp ngựa làm gì trời Kim cương Kim cương không cần luôn Thôi nhưng mà lấy đi Kim cương lấy luôn Ok cái giáp có cái mũ sắt nè Ok tôi đội mũ Cái mũ sắt trang tàn Nãy giờ cứa xanh đập vô đầu tôi mấy lần luôn rồi đó Bạn nhờ anh hả à, Mọi người mọi người mọi người Tôi tôi có ý này nè mọi người ở trong rương của dân làng có mấy cái mạng nhện nè bây giờ khứa áo xanh di chuyển rất là nhanh đúng không thì tại sao bây giờ chúng ta không đặt mạng nhện ra cho khứa áo xanh bị dính vô mạng nhện tao tại mình sẽ bắt được hay cắt thì được nha trời ơi khôn như vậy trời, tôi mà tôi hơi bị thông minh luôn á ê à, mọi người ơi khứa áo xanh đang nằm ngủ trên cây rồi mọi người trời ơi tôi nhìn ghét thiệt sự luôn á ok rồi yên tâm để tôi đặt bẫy xung quanh đây à rồi ờ, tôi đặt sao này tôi, tôi à, tôi sẽ dụ à, khứa xanh tới đây yên tâm okay, yên tâm luôn tôi à tôi cá chắc là khứa xanh sẽ không biết được rằng là cái bẫy của chúng ta đâu đây đặt ra là nhiều nhiều vô nhiều vô đó rồi ok rồi để tôi cầm súng tôi bắn vô khứa xanh nữa bạn coi nha bảo đảm với bạn luôn mình vừa bắn khứa xanh là khứa xanh chạy một phát một luôn nữa bạn ok coi nè ba hai một chạy chạy rồi, rồi ok mọi người mọi người tôi chỉ nè mọi người cứ bắn khứa xanh đi khứa xanh chạy qua chạy lại thế nào cũng dướng vô tôi nhà nè bắn đi bắn đi khứa xanh đây tôi đứng vô trong nè khứa xanh khứa xanh có giỏi vô đây đi à rồi rồi <laughs> dính vô mạng nhện đây nè bạn ơi rồi xong chết chưa à, nó dính Ê, vô mạng nhà anh xong mới nằm nó ngủ rồi mọi người thấy thấy ghét không người Ê, người chọc quê mình kìa mọi người nó chọc quê mình kìa mọi người nhìn thấy ghét mọi người trời ơi con này mày mày từ từ mọi người tránh ra mọi người tránh ra để đây để phong để phong cho nó một cái quả độc này cho nó chết queo luôn đây đây đây đây đây cho nó dính một cái quả độc này chết queo luôn mày mày vậy <laughs> giỡn mặt với bọn tôi hả đây đây đây tôi lụm được cái quả trứng của khứa xanh nè bạn ơi đây quả trứng của khứa xanh dạ ok mình đã lấy được quả trứng của khứa xanh rồi nha bạn nha được được rồi bây giờ chúng ta cùng nhau về nhà khứa khứa xanh ha để coi trong người khứa xanh có gì nha bạn nha trời xanh à coi bộ có gì đặc biệt lắm nha <laughs> coi bộ cái này hơi bị đặc biệt luôn này nha nhưng mà mới đầu á bạn bọn mình không tính là tiêu diệt khứa xanh đâu tại vì khứa xanh đánh bọn mình cho nên bọn mình phải tiêu diệt đúng thôi à, nhìn chứ không hiểu nhìn thấy ghét hiểu không đúng rồi chứ không phải bọn mình ghét khứa xanh hay gì đâu nha bạn nha rồi ok đi về thôi let's go <laughs> trời ơi bạn ơi tôi mệt quá bạn ơi tính ra tiêu diệt cái tên khứa xanh này á tôi tôi tôi mệt muốn chết luôn á tính ra tôi đang bị bệnh á bạn mà tiêu diệt khứa xanh này tôi chạy mà tôi thở không nổi luôn nè rồi ok bây giờ mình sẽ đem khứa xanh này bỏ vô trong đây để coi coi khứa xanh sẽ bị gì nha bỏ vô nè khứa ốc xanh có gì bên trong tạm, tạm biệt khứa xanh nha đây thì bê thân yêu đây thì láo toát hả láo toát chám gọi là chiêu ngươi bọn ta hả à, ok đi vô đi đi vô rồi ok đi vô nè Rồi ok ừ, Bây giờ bọn mình sẽ qua bên đây xem coi khứa xanh sẽ ra được món đồ gì đây Trời hồi hộp quá mấy bạn ơi Không biết trong người khứa xanh có gì ta để xem thử nha Ra đi ra đi Ủa có gì vậy Cái quần xanh Ủa có cái quần mọi người ơi Có cái quần dạ, nè dạ. Có cái áo Ui có cái đôi giày màu vàng nè Ủa Ủa gì đây Ui vàng Ủa Ủa gì vậy Ủa, dây chuyền kiếm phương Ủa, giàu vậy? Ủa cái gì mà khứa xanh dầu dưới vậy bạn? bạn ờ, là dạ, báu vật không nè bạn ơi. Oh my god Ủa cái gì đây Ủa có hai con mắt nữa Ủa Ủa Không cần phải tách tách tách gọi là giữ thần nha Ủa có mấy cái gì là sao với chiều Ủa sao khứa xanh giàu dữ ta Oh my god Ôi rồi còn có trái tim của khứa xanh nữa nè bạn Trời ơi là trời à. Hài <laughs> thiệt luôn á Ok rồi để mình xem coi đầu tiên nha trong người của khứa áo xanh là có là tất nhiên là cái bộ đồ màu xanh của khứa áo xanh nè và một cái đôi giày bằng vàng của khứa áo xanh đây để mình mặc vô luôn đó mình sẽ mặc vô luôn nha các bạn nha đẹp trai mọi người đẹp trai không đó ok ở đây chúng ta có thêm một trái tim của khứa áo xanh nữa nè và tiếp theo để xem coi khứa áo xanh có gì đây ui một cọng dây chuyền hình trái tim trời ơi đã ờ, có thêm vàng nữa nè rồi có thêm một cọng dây chuyền kim cương nữa trời ơi rồi quá trời kim cương luôn oh my god rồi sắt nè rồi sau đó đó là thêm một cọng dây chuyền nữa rồi sau đó là hai con mắt của khứa xanh Sao nó còn nết dữ vậy? Nó còn nết Nó còn mày tắt vậy không trời? Nhưng mà mọi người ơi, mọi người để ý đi Chúng ta đã có được đến tận 3 cộng dây chuyền quý báu luôn Trời ơi, xịn thật sự Cứ không ngờ là khứa xanh là giàu đến như vậy luôn mọi người Chia, wow. chia, ba người, tụi mình ba người chia người cộng đi Ok được rồi, để để tôi ừ, chia, để để tôi chia Tôi công bằng lắm, để tôi chia cho Đây, đầu tiên nha, bây giờ mình chia ra ba ô đi Ô này là ô của tôi nè, đó, ô này là ô của Sam nè, ô này ô của Sim nè rồi đó Rồi, phong một cộng dây chuyền kim cương nè ok rồi ô của sam là được con mắt nè ô của sim được con mắt nè rồi phong thì cộng dây chuyền nè đó rồi ô của sam được cục sắt nè cục sắt nè của phong thì cộng dây chuyền nè đó rồi à, sam ờ, ờ, mình mình có nên gọi là quánh mấy cục sắt nè rồi sau đó là còn uh, còn mấy cục vàng thì là tôi lấy luôn nha kim cương tôi lấy luôn nha ok cảm ơn ờ, ông đi à. tôi đi với ông ông đưa chia đồ gì kì ấy Ê. ta lại đó ông để giúp uh, giúp đỡ ông ông cho tôi như kiểu đồ thừa vậy xin lỗi xin lỗi giỡn giỡn giỡn đây đây cho sim một cái cọng dây chuyền kim cương đúng màu của sim luôn đó còn sam thì tôi cho sam cọng dây chuyền hình trái tim nè ok nói chung á mọi người là trong tập này á nha là bọn mình á kiếm được nhiều đồ nhất là từ khứa xanh nha các bạn nha bọn mình kỳ này là bọn mình giàu rồi các bạn ơi yeah quá đã luôn <laughs> vậy là mình không cần phải giấu quỷ đen nữa tại vì mình đã có tiền rồi <laughs> ok bạn ơi và nếu như các bạn nào mà muốn một mình sẽ cứ